Phần 1 là mã lý thuyết. Một nhỏ, trước khi học định lý Talet, thầy trò chúng ta sẽ xem cái tỷ số đoạn thẳng là gì đã. Các con chú ý lên màn hình cho thầy. Tỷ số đoạn thẳng nói như sau, tỷ số của hai đoạn thẳng, tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo tỷ số của hai đoạn thẳng chính là tỷ số độ dài của chúng nhưng phải cùng trên một đơn vị đo. Nhớ cho thầy nhá. Đây. Thầy vẽ một đoạn AB 3 cm. Thầy vẽ một đoạn CD 5 cm. Có nghĩa là cái AB thì chia làm 3 phần, mỗi phần 1 cm, được chưa? Cái CD thì chia thành 5 phần, mỗi phần 1 cm. Và tỷ số của hai đoạn thẳng. Thầy có tỷ số có AB của mình bằng 3 cm. CD của mình bằng 5 cm. Vậy thầy có cái tỷ số của hai đoạn thẳng AB chia cho CD. Hai đoạn thẳng lúc này chúng ta đã có cùng đơn vị là cm. Nhớ thầy